sinh dung tập hết sang thiên hùng nghe giang làng cháo miền nghe giang làng chiêu pun tờ dung nghe miền chiếu kịt thích david rồ nghe sinh dung ô chiếu ye bùa nhê chiếu à mời nhê mình kinh hô hải quăng lùng đĩa miền xanh mời nhê giang làng thầu cung ngoài luôn. Phụ chuối thầu cung hòa hiểu chiến trình chiếu. Lại mười nhi vĩnh vang mười liệt tổng quân nhi. Bun ngàn mười thầu ỏi cháo siêu vua tề tiền dịa. Yê thao miên mạng luôn, bọt mười lùng bùa giấy tay như cả nai ปวดหาเฉาเลยเซไม่กันปูนินบัวหมายกันเยตองเยี่ยมเมยฝุนป้าเมียนเป็นหายหยุ่งชิงจางเถานิ้นฝุนเสจางเมียนเป็นหายหยุ่งชิงตายเกานิ้นเมยปุนนินเจ้าเกาไอเตยเมยกันแองทายนิน bún nín mai giang làng quỷ dấu hùng nín mây phái nín cún mây nhê bùa giấy tai nhê nhung nhung Dạ on nín dấu chiếu cún màn muộn xe cún diệt dung ngùng chảo dùng chảo yếm lùm nhê hìa trời yếm đam lùng nhê nọ yếm khói nhê béo sau yếm khói minh minh tai tai như dịch xuống cả nái ô chiếu như bùa như chiếu à mời như bùa kinh hô hải buông lùng đĩa